chào các bạn Trương Mỹ là một địa danh nổi tiếng về bưởi Và năm nay trong điều kiện của năm 2021 này thì bưởi của các ừ, đặc biệt ở vùng Trương Mỹ là dùng rất nhiều Dùng la liệt nhưng mà tại vườn bưởi này vẫn vàng ối và đẹp như thế này Và để được có một cái vườn bưởi sai và đẹp như thế này thì bí quyết à, là gì và chúng ta đến đây để cùng trải nghiệm xem là cái vườn bưởi này chất lượng ra sao thì mời các bạn chúng ta đến với vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Chí Tuấn ở thôn Phụng Bản, Phương Bản, Phương Bản. thôn Phương Bản, xã Phụng Bản, xã Phụng Châu, thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Vâng thưa ông Nguyễn Chí Tuấn là trên vườn này là mình có mấy trăm cây ạ? 260 cây Vâng, trên vườn này có 260 cây các bạn nhé Và với những cây như cây như thế này thì trên một cây nó có khoảng à, bao nhiêu quả? Cây nhỏ nó khoảng 7 8 quả, to nó khoảng gần 200. À, okay. Vâng, ở đây là mình đã khu vực này là mình đã hái tỉa chưa ạ? sáu quanh gốc này thì mục đích để gì ạ? Sới để cho nó bây giờ mình sới chuyện đấy mang còn quả xong thì mình tập trung mình bón luôn. Vâng. Thì ở đây là chủ vườn đã mặc dù đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng mà chủ vườn cũng đã sới sáo quanh gốc để nay mai thu hoạch xong thì mình sẽ bới đất ra và mình rắc phân sau đó mình lấp đất lại và tưới nước giữ ẩm cho cây Đấy. và đây thì vườn bưởi của ông khá là sai mẫu mã Ờ, rất là đẹp thì ông có thể cho biết là cái bí quyết ở đây là mình dùng những cái phân bón gì ạ đây thì đầu năm thì tôi dùng phân ờ, silic phân đầu trâu vâng silic thì mình bón ờ, bao nhiêu ạ bón silic thì mình chỉ bón mỗi gốc khoảng độ mỗi gốc cho khoảng 7 lạng 7 lạng này bình quân mỗi gốc 7 lạng gốc 7. nhỏ thì 5 lạng gốc to khoảng một cân vâng và NPK thì tức là NPK thì cho một gốc khoảng một cân. Tức là cái phân Silic này các bạn nhé Nếu với gốc to thì đầu năm sau khi thu hoạch xong là ta bón một cân trên một gốc và gốc nhỏ thì ta cho là khoảng 7 lạng trên một gốc đấy và NVK thì cho bao nhiêu ạ cho một cân cho một cân và ngoài phân chuồng thì mình có không ạ phân chuồng có có cho phân bò à, phân bò thì cho bao nhiêu ạ cho mỗi gốc khoảng 30 cân phân bò 30 cân phân bò nữa thế và Ngoài ra mình có thêm đỗ tương hoặc là Đỗ tương thì tháng 2 bắt đầu buổi tưới bổ sung cho đến tháng 6 thì dừng lại. À, tức là tháng 2 thì mình cho khoảng mấy cân ạ? À? Mình mình tưới cho nó thì... tính bình quân mỗi gốc nó rơi vào khoảng một cân rưỡi đậu tương. À một cân rưỡi đậu tương trong mình ngâm. Trong vòng 3 tháng mình tưới trong vòng 3 tháng. Vâng, tưới 3 tháng liền thì nó vào khoảng 5 cân. Đâu nó mỗi gốc khoảng một cân rưỡi thôi. Một cân rưỡi. Rồi chia ba lần mỗi lần năm nặng. Kiểu kiểu thế chia ra thế, tổng số là quy ra là như vậy. sau đến thời điểm nào thì mình lại dùng phân tiếp phân silic ạ? Tôi không dùng nữa sau đến từ tháng 6 đi rồi bắt đầu dùng kali. À. Tức là mình với silic thì mình chỉ dùng vậy như vậy thôi. thôi. Vâng. Thế và NPK thì sau mình có dùng nữa không ạ? Không không dùng được. Vâng. Sau từ độ tiêu xong tài thì quay ra để dùng kali. Vâng. Thì um, sau đó thì cái cái cái, cái kali thì mình ờ, mỗi gốc mình cho bao nhiêu ạ? Kali tính mỗi gốc nó rơi vào khoảng mà mình bón làm nhiều đợt mà chia làm nhiều đợt chia làm nhiều đợt khoảng bốn vâng. đợt bốn năm đợt vâng. và vâng, bưởi này thì mình đã thu được từ thời điểm nào ạ bây giờ bắt đầu mới thu à bây giờ mới thu giờ vâng. vâng. nhưng mà nhìn ở đây là bưởi đã chín vàng đã vàng úi cả vườn và nhìn nó có mã rất đẹp và sau đây thì đề nghị là ông hái một quả bưởi để bổ xem cho các bạn xem Chết rồi, từ từ đây ạ à. để mình nhận xét về quả bưởi này vâng đây các bạn này quả bưởi rất là nặng tay rất là nặng tay dáng thì cân chuẩn nhé mẫu mã rất đẹp đấy vàng óng như cái sơn luôn đấy nặng lắm nghe rồi trái bưởi thì cân ừ. chuẩn nhé đây ờ... nhìn nó rất đẹp như này các bạn này đấy da nè, đấy thì nó mịn da mịn như da bé ừ, thì nghĩ ông bổ giúp ạ ở đây những cây to thì có thể được ờ, trăm trăm rưỡi đến 200 cây to được quả 200 quả 200 quả trên một cây những cây nhỏ như thế này thì nó cũng phải được độ khoảng 6 chục quả 6 chục quả trên một cây đấy và đây thì bưởi nhìn vào đây má rất đẹp vàng như quét sơ và cái túi 300 ờ, g này thì ông có ông có phun cho nó được ừ, phải phun, vào, phun vào hai lần vào tháng tư tháng năm thì À thế à? Là mình phun hai lần. Đấy. Và cái tỷ lệ mình pha nước như nào ạ? À, mỗi một uh, phi 140 lít thì uh, à, 150 lít thì cho 3 túi. À 150 lít thì cho 3 túi thì cũng hơi đặc nhỉ. Vâng. Sau thì mình cho khoảng độ 2 túi thì đẹp. Và mình phun cho khoảng à, cho bao nhiêu cây ạ? À? mình cũng phun ướt hết cả vườn coi là mỗi một đợt phun hết khoảng độ năm sáu phí vâng thì ờ, các bạn lưu ý là khi mà phun cái phân silic này thì mình phun đều trên các tán lá phun trực tiếp vào quả và riêng phần gốc thì các bạn cho nó đẫm đìa như kiểu tưới đổ đây Còn mỏng Đây các bạn này Vỏ mỏng như giấy luôn Vỏ mỏng như giấy luôn Cùi cũng mỏng luôn, mỏng tang luôn Đấy Các bạn nhé Vỏ mỏng cùi mỏng này à. Bé thớt gì cũng bỏ Chú tay, chú tay một mấy ra Đây sau đây chúng tôi tách múi để cho các bạn xem nhé Cái múi của nó rất dày múi như cái lược luôn đẹp không này các bạn này múi dày này <laughs> Đấy. đây tôm rất đẹp này. múi dày tôm đẹp này đấy rất khô nhưng mà mọng nước vâng ráo tôm nhưng ráo tôm nhưng mà nước này mọng rất là ngon các bạn ạ đây cái múi bể nó dày múi mà nó đều múi như bông hoa luôn này các bạn này à. đẹp không rất đẹp nhá đấy tôi tiếp một múi nữa để xem nào À, thưa ông Tuấn là trong lúc mà vừa rồi là cái cái đợt mưa nhiều ấy, nhiều nhà thấy bảo dụng nhiều lắm nhưng nhà ông có bị dụng không? Ờ, ở vườn này là không bị dụng. Không bị dụng à? Không bị dụng. À. lượng... không bị dụng thì lượng quả nó mới còn được như thế này chứ Đúng còn rồi. dụng thì làm sao không còn được như thế này. Các nhà xung quanh đây chắc bị dụng nhiều quá. Xung quanh thì dụng nhiều. nhưng mà lượng bón phân silic ở đây thì không nhiều mỗi gốc thì chỉ từ 7 lạng cho đến một cân trên một gốc mà chỉ bón có một lần phải mà dạ. và phun thì phun phân silic thì phun được hai lần nhưng mà tỷ lệ quả dụng ở đây thì thấy rằng là rất là ít không đáng kể thế và chất lượng bưởi ở đây rất ngon các bạn này đây Đây các bạn Đây các bạn này Tôm vàng Tôm vàng ráo tôm nhưng rất mọng nước Đấy rất là ngon như thế này Chụp gần Quay gần quay gần Đấy rất là mọng nước rất là ngon Đấy Và sau đây tôi ăn thử Mong mời ông tấn ra ăn thử ạ cái muối cái cái tôm của nó làm cái cái cái cái tôm nó khá là đầy đặn tức là nó ví dụ như là bưởi dùng phân bón thường dạ, thì hai cái đầu vâng hai cái đầu múi này hai cái đầu múi này nó sẽ bị lép nó, hai cái đầu này nó bị lép nhưng mà dùng phân xinic này hai cái đầu này múi nó vẫn đầy đặn nó không bị lép nó đầy đặn như nhau đây đây cũng thế mà đây cũng vậy và cái này là không bị gạo không bị không bị khô ừ, mời ông Tuấn ạ không ăn vâng, bởi vì chủ vườn ăn nhiều quá ăn rồi nhiều quá ăn nhiều quá rồi các bạn suốt ngày ăn Đấy, và sau đây thì tôi xin phép để tôi ăn thử xem là cái bưởi dùng phân Sinic này như nào các bạn nhé. Đây. Nhìn hấp dẫn lắm các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Uhm. Ngọt lắm các bạn ạ. bây giờ quay đi thẳng đi xuống dưới đây cho, cho, cho, vâng đi đi đi, đi, đi ngoại và đi. nhiều nước các bạn ạ tiếp tục mình ờ, cùng đi tham quan các bạn nhé đây các bạn chỗ nào cũng thế nó khoảng gần 200 cây cho nên là mình đi xuống đây để xem là tỷ lệ quả sai cắt trên vườn có đồng đều không và mẫu mã của bưởi à, vào sâu trong vườn để xem nó có mã của nó như thế này đây thưa các bạn đấy chỗ nào cũng thế chỗ nào cũng sai quả hạng đẹp đều thưa các bạn đây đi khắp cả vườn vâng cả đều cả vườn chỗ nào cũng đều như thế đây các bạn cả vườn đều như nhau các bạn nhé không ở đây không có tình trạng quả sồ không có quả sồ quả sốt, quả đây rất là chắc ừ, rất chắc quả này lắm các bạn này và đều đây lại đi tiếp tục vào cuối vườn vâng, tiếp tục để vào trong này xem đây chỗ nào cũng thế vẫn sai cây lạo sai cây này thì chắc phải 200 quả này cây to phải 200 quả vâng những cây to này là phải 200 quả các bạn ạ vâng Vâng thưa ông Tuấn à Với cái vườn bưởi như thế này thì Khi mà dùng phân Silic thì ông có giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật không ạ? Có giảm được Giảm được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Trước đây Nó phải giảm được khoảng 30 vâng, Đây mình đang ờ, tập trung ở cây này Đây là tập trung cây này Vào đây thì cây nào muốn quay Không muốn quay cây nào, bỏ cây nào năm nay thì tình trạng cái quả sốc quả sô thì có không quả sốc thì nó nói chung là vào vườn bưởi nó vẫn có nhưng tỷ lệ nó ít tỷ lệ nó không đáng kể đúng không đấy và tỷ lệ dụng ở đây thì cũng ít không đáng kể đúng không ạ đấy năm nay về mẫu mã bưởi thì ờ, ông so sánh với năm ngoái như nào đấy đây các bạn này vàng óng này như quét sơn luôn vàng óng đấy mà rất nhiều cây ờ, cành như là có như chùm có nhiều quả mà nhiều chùm sai mà không dụng Đấy. sai nhưng mà lại không tức là có dụng nhưng dụng không đáng kể đây như vâng đây như cây này thì đúng là phải 200 quả đây này các bạn này Đấy. 200 quả mà bưởi dùng phân xinic thì nó có buông buông dáng buông rất là đẹp đây chúng tôi à, làm thử động tác để cho các bạn thấy là bưởi dùng vân Sinic nó dai cuống các bạn nhé đây đây các bạn này rung thoải mái này rung thoải mái không dụng rung thoải mái luôn đấy không dụng nhá quả rất là đồng đều chắc quả cái bưởi dùng à, Sinic này thì nó chắc lắm các bạn mà nó cứ quả một quả một nó buông lên rất là đẹp nhá đấy có những chùm lên tới 10 quả nhưng mà không dụng có hài lòng về cái vườn bưởi của mình không ạ? Vườn bưởi thì về mẫu mã và chất lượng thì mình hài lòng nhưng mà còn nói chung năm nay buồn vì coi <laughs> là dịch dã cho nên giá cả là sẽ coi là thấp đi vâng tức là bưởi thì rất đẹp các bạn ạ bưởi rất là đẹp chất lượng rất là tuyệt vời nhưng mà do dịch covid cho nên là số lượng ừ, ừ, các chủ buôn thì đến ít đến vườn ít vậy thì chúng tôi à, xin trân trọng mời các bạn những bạn nào muốn mua bưởi uh, ship hàng hoặc là các bạn muốn đến thăm bưởi để mua đặt hàng về dùng cũng như là những thương lái thì mời các bạn hãy đến vườn bưởi này rất là xinh đẹp vô cùng xinh đẹp ở thành phố Hà Nội à, chỉ cách cầu diễn khoảng độ à, cách cầu cách ừ, cầu Mai Lĩnh cầu Mai Lĩnh 3 cây khoảng 3 km các bạn sẽ được một chiêm ngưỡng một vườn bưởi mà rộng mênh mông có gần 200 cây bưởi và ở đây thì bưởi hơn 200 cây có hơn 200 cây bưởi gần 300 cây nhưng mà chất lượng bưởi thì ngon tuyệt vời và khẳng định với các bạn là bưởi sạch bưởi ngon chất lượng cao và xin hỏi ông là giá bưởi năm nay ở dao động khoảng khoảng bao nhiêu ạ? Dao động giá nó khoảng 18 đến 20 nghìn 18 đến 20 nghìn Và ưu tiên những bạn nào những bạn à, là mua với số lượng lớn thì sẽ có một cái giá ưu à, đãi hơn. Ưu đãi hơn đặc biệt là à, với những thương lái thì sẽ có một cái giá hợp lý để cho các bạn về có thể bán à, đầu ra được à, tốt hơn và nếu như các bạn muốn mua bưởi thì liên hệ với số điện thoại nào ạ? Ông có thể cho biết họ tên địa chỉ Nguyễn Tri Tuấn. À, Nguyễn Trí Tuấn vâng. Số điện thoại là 036. Địa chỉ ạ? Địa chỉ à, thôn Phương Bản, xã Phúc Châu, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội.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 và kính chúc bà con ta mùa màng bội thu gia đình ấm no hạnh phúc à, xin à, chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo